tăng lần thứ nhì ta ti giảm bí bù đăng cham gachami còn em lòng thành kính xin quy y phật lần thứ ba ta ti giảm bí thầm măng cham gachami còn em lòng thành kính xin quy pháp lần thứ ba ta ti giảm bí sẵn khăn salam gachami còn hai lòng thành kính xin quy tăng lần thứ ba Buddhang Saranang Gacchami Con đem hết lòng thành kính xin quy Phật Thẩm Măng Saranang Gacchami Con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp Sang khăn Saranang Gacchami Con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng Dutiyam Pi Buddhang Saranang Gacchami con đem hết lòng thành kính xin quy phật lần thứ nhì du ti dâm bi thăm măng saranang gacchami con đem hết lòng thành kính xin quy pháp lần thứ nhì du ti dâm bi sẵn khăn saranang gacchami con đem hết lòng thành kính xin quy tăng lần thứ nhì ta ti dâm bi bút thăng saranang gacchami con đem hết lòng thành kính sinh vi phật lần thứ ba tá tri dâm bi thăm măng xá đá năng gạt cha mi con đem hết lòng thành kính sinh vi pháp lần thứ ba ta ti dâm bi sân khăn sát năng gạt cha mi con đem hết lòng thành kính sinh vi tăng lần thứ ba vì sarana cửa hà năng paripun năng phép vi tam báo tròn đủ chỉ có bấy nhiêu a ma phành tê dạ sinh vân ba na ti ma ta huệ ramani kha ba đăng sama diyami con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh Adina Dana ramani Sikha Badang Sama Adiyami con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp Kame Sumichaha Chara Veramani Sikha Badang Sama Adiyami con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự tà dâm Musa Wada Veramani Sikha Badang Sama Adiyami con xin vân dự đều học là có ý đánh xa sự nói dối sủ ra mê đã do mắt chấp ma đá tha na về ra mani sức hạ bên đăng sắp ma diyami con xin vân dự điều học là có ý đánh xa sự dễ vuông rượu và các cháu sai Panati pata veramani sikha pa đăng samadhiyami Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh Adinna dana veramani sikha pa đăng samadhiyami Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp Kame sumit cha cha ra quê ramani sikha pa đăng sa ma đi ya mi con xin quân giữ điều học là cố ý tránh xa sự tà dâm Musa Wada Veramani Sikha Vadang Samadhiyami Con xin quân giữ điều học là cố ý tránh xa sự nói dối Sura Meraya Machap pa ma đa tha na quê ra ma ni sikha pa đăng sa ma di ya mi con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự dễ vui uống rượu và các chất sai Imani bancha sikha padane sa thukang katwa apmamadena nicha ka lang samma bang chư thiện kinh nên thọ trì ngũ giới này chứ được trong sạch phải vân giới hành theo cho đến trọn đời chẳng nên dễ vui a ma phần tê dạ sinh vân Silena sugatan yanti, silena phu ogasambana, silena niputan yanti, ma si ilang iso ta ye các chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ giữ giới các chúng sanh được giàu sang cũng nhờ giữ giới các chúng sanh giải thoát nhập niết bàn cũng nhờ giữ giới bởi các nên chư thiện tín phải ráng họ trì dễ luật chứ được trong sạch đừng có lâm nhơ sa thu sa thu lành thai và chúng con kính tri ân thượng tọa minh hạnh đã trao truyền tâm quy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 ca ye na wa cha ma na sa ti đa se su ga tăng ca tăng ye sa ta san ni no áp thi ye cha sa ta san ni no ca tăng quân nhà pa lăng mai hăng sắp bề pa ri ba quan tu tề ye tăng ca tăng su vi đi tăng Din năng punya ma ya Ye cha ta tha na cha nam ti Đề hoa gan to ni quê đa dâm Sắp bê lô cầm hi ye sát ta Chi quan ta ha ra he tu ca Ma mun nhăn bộ cha năng sắp bê Lạp man thu ma ma chê ta sa ti Phước căn con đã tạo thành do thân khẩu ý tu hành gieo nên Điều là báo vững bền có thể tiếp chúng đầu lên thiên đàng cung trời đạo lợi thọ nhàn Chúng sanh hữu tưởng nhân gian ta bà chư thiên phạm thiên cùng là Bậc trời vô tưởng được mà hưởng ngang phước con hồi hướng dân ban Chúng sanh hay biết hoàn toàn lãnh thâu bằng ai chưa rõ lời cầu xin cùng thiên chúng đến hầu mất ngay có người làm phước được rài lại đem hồi hướng hiện nay khắp cùng chúng sanh quan hỷ lãnh chung hưởng được phước quý ung dung thanh nhàn chúng sanh thế giới các hàng bởi nhờ thọ thực sinh an mạng trường xin thâu phước báo cúng dường quả thành thực phẩm mùi hương thỏa lòng gia cấm dân đã lễ bái và xin tam bảo và xin giới xong và kính mời bằng tay của cô tu nữ như pháp và dạ, mời cô và dạ, sa thủ sa thủ cảm ơn cô cảm ơn Nam mô Bích Tha giá Nam mô Tham Ma giá Nam mô sanh Kha giá Con thành kính lãnh lệ ân Đức Tam Bảo ân đức phật ân đức pháp ân đức tăng và dạ, cảm ơn pháp nguồn lào cai cảm ơn cô sẵn đông cho như pháp biết được tín hiệu con tu nữ như pháp thành kính lĩnh lệ thượng tọa minh Thành đại đức Tự đức cùng chư trong đức hiện diện trong đạo cai như pháp kính lễ quý bà quý cô tu nữ như pháp mến chào cô cẩm vân mến chào thi an đạt kính chào buông bỏ mến chào cô sạn đông kính chào hiển mộng mến chào đạo hữu châu thoan kính chào ai kêu em đó Mến chào cô Hành Kiểm, mến chào Pháp Nguồn Lào Cai, mến chào Nhu Phạm, kính chào xin ngồi nghe một lần nữa con thành kính lãnh lễ chư tôn đức như Pháp, kính chào Đạo Tràng. Sa thú, sa thú lành thai, chúng con thành kính lãnh lễ tri ân, thượng tọa Minh Hạnh đã từ bi hoan hỷ thay mặt chư tôn đức tăng, truyền trao tâm quy, ngũ giới đến hàng Phật tử của chúng con như Pháp xin thay mặt đạo tràng kính cảm ơn cô Cẩm Vân đã thay mặt đạo tràng để thăm bạn và thọ trì giới. Như Pháp cũng xin thay mặt đạo tràng kính cảm ơn cô Sạng Đông đã mở sum và cho đạo tràng được thính Pháp. Năm Mô Bích Hai Giác và dạ, cảm ơn cô Sạng Đông cho bài học. Và dạ, chúng con thành kính đảnh lễ cung thỉnh Đại Đức Tuệ Đức từ bi hoan thị à, đăng đàn để tiên phong ông bài pháp quốc kinh số 248 dạ sư có trước máy không bạch sư sư có chiếc máy không sư có nghe được âm thanh không dạ dạ, dạ con kính nhân bích đến sư và dạ, sau đó sau như pháp kính mời tất cả quý vị trong đạo tràng vị nào có thể xin đưa bàn tay xinh đẹp của mình lên nha dạ con kính nhân bích đến sư ạ nam mô bích thà giá nam mô tham ma giá nam mô sanh kha giá con thành kính đánh lễ ân đức tam bảo ân đức phật ân đức pháp ân đức tăng con thành kính đánh lễ thượng tọa minh hạnh cùng chư tôn đức tăng đang hiện diện trong đạo tràng kính chào quý bà quý cô tôn nữ mến chào toàn thể đạo tràng con xin được ôn bài kinh pháp cú câu số 248 trăm Ewampho Purisacha Na Hí Pa Pathamma Asanyata Ma Tăng Lô Phô Ammo Chá Chi Rằng Đúc Kha Gia Rành Tha Dùng Vậy người hãy nên biết không chế ngự là ác Chớ để tham phi pháp Làm người đau khổ dài Là bản dịch của Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu Hỏi này những kẻ thiện hiền chế ngự điều ác chẳng nên khinh thường ái tham tội lỗi lỡ vương cuốn vào cảnh khổ miên trường đớn đau là vốn thơ của, của nhà thượng giới đức và con xin kệ ạ Evam pho purisa chana hi papa thamma asanyata ma tăng lô pho a tham mô cha chỉ răng được kha giá rành thầy dùng e vong phô purisa cha na hi pa pa tham ma sanh nhà ta ma tăng lô phô a tham mô cha chỉ răng được kha giá rành thầy dùng e vong phô purisa cha na hi pa pa tham ma sanh nhà ta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 Đại đức tuệ đức cô tu nữ tuệ duyên cô tu nữ như pháp con kính chào đạo tràng. Dạ sau đây con xin kính đọc câu pháp cuốn số 248. Evam phô purisa cha na hi bà ba thầm mà á sanh nhá tà mà tăng lô phô á thầm mô chá chí rằng lúc khà giá rành thá dùng đề phẩm phù purisa trà là hí bà ba thầm mà á sành nhá tà mà tằng lù phù á thầm mù chá chí rằng lúc khà giá rành thá dùng e vầm phù purisa trà na hí và ba thầm mà á sành nhá tà ma tăng lô phô á thầm mô chá chí rằng đúc kha giá rành tá dung vậy người hãy nên biết không chế ngự là ác chớ để tham phi pháp làm người đau khổ dài bản dịch của hòa thượng thích minh châu evam pho purisa cha na hi ba pa thầm ma a ta ma tăng lô phô á thầm mô cha chi rằng đú kha giá rằng tha dùm hỡi này những kẻ thiện hiền chế ngự điều ác chẳng nên khinh thường ái tham tội lỗi lỡ dương cuốn vào cảnh khổ miên trường đớn đau bản dịch của hòa thượng giới đức à, kính ơi mời ship bắt nguồn lào cai hồi nãy thấy có ship có giơ tay à. kính mời quý vị nha dạ, con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo ân đức phật ân đức pháp ân đức tăng ạ à. con kính đảnh lễ thượng tọa minh hạnh con kính đảnh lễ đại đức tuệ đức con xin kính lễ cô tu nữ như pháp dạ mọi người có nghe được âm thanh của con không ạ alo không được à dạ con cảm ơn cô Cẩm Vân cho biết tín hiệu tốt ạ dạ cảm ơn cô Dạng Đồng cho bài con xin phép được ôn bài câu pháp cú 248 dạ con cảm ơn cô Tu Nữ Tệ Duyên cảm ơn cô Dạng Đồng cô Quanh Thăng. con xin phép được đọc bài câu pháp cú 248 e quang phô Purisa Chana Hi Bà Ba Tham Ma Asanh Nhata Ma tang Lô Phô A Tham Mô Cha Chi Răng Đúc Kha Răng Tha Dung E wang po Purisa Chana Hi Bà Ba Tham Ma Asanh Nhata ma tăng lô ma tăng lô phô á tham mô cha chi rằng đúc khà gia rằng tha dùng vậy người hãy nên biết không chế ngự là ác chớ để tham phi pháp làm người khổ đau dài bản dịch của hòa thượng thích minh châu hỡi này những kẻ thiện hiền chế ngự điều ác chẳng nên khinh thường ái tham tội lỗi lỡ vương cuốn vào cảnh khổ miên trường đớn đau bản dịch của hòa thượng giới đức dạ con xin phép được kể ạ e quang po e quang po pu si ra cha na hi ba bát tham ma a à sanh nha ta ma tăng lô po a à tham mô cha chi răng rukha ya ran tha dung e wang po Phu si ra cha na hi pa pa tham ma a sanh nha ta ma ma tăng bộ lô po a tham mô cha chi đăng đuốc kha và ram tha dung vậy người hãy nên biết không chế ngự là ác chớ để tham phi pháp làm người đau khổ dài bản dịch của hòa thượng thích minh châu hỡi này những kẻ thiện hiền chế ngự điều ác chẳng nên khinh thường ái tham tội lỗi lỡ vương cuốn vào cảnh khổ miên trường đớn đau bản dịch của hòa thượng giới đất dạ con đã kể xong con xin phép được uh, mời vị kế tiếp ạ dạ con xin phép được uh, à, dâng mách ạ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 pa ปาปะธรรมาอาสัญญาตา chí răng lúc khà giá ram thá dùm ê quăng bồ phú rí xá cha na hí tà pa thầm mà á sanh nhá ma tăng lô bồ á thầm mô giá chí răng lúc khà giá ran thá dùm ê hoàng bồ phú rí xá cha na hí bà bá thăm ma a sanh nhá ta ma tăng lô bồ a thầm mô chá chí răng lúc kha giá ran thá dùm vậy người hãy nên biết chế ngự không chế ngự là ác chớ để tham phi pháp làm người đau khổ dài bản dịch của hòa thượng minh châu hỡi này những kẻ thiện hiền chế ngự điều ác chẳng nên khinh thường ái tham tội lỗi lỡ vương cuốn vào khổ cuốn vào cảnh khổ miên trường đớn đau bản phổ thơ của hòa thượng dưới đức và cộng dân đã ôn bài xong mến mời bằng tay của xích quan thanh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 ê pho phô burisa cha na hi ba ba tham ma a sanh nha ta ma tăng lô pho a tham mô cha chi rằng đô ca ra ran tha dùng ê vam phô burisa cha na hi ba ba tham ma a sanh nha ta ma tăng lô po a tham mô cha chi rằng đô khà ra rằn tha rùng vậy người hãy nên biết không chế ngự là ác chớ để tham phi pháp làm người đau khổ dài để bản dịch hòa thượng thích minh châu dạ con xin kể vấm phô vu gì sa cha ni thì ba tâm ma mà danh nhà ta mà tăng lô po à tham mô trà chi răng đúc khả răn tha rung e vắm phô bu rì sa cha na hi ba văm ma mà sanh nhã ta mà tăng lô pô à tham mô cha chi răng đô ca rà răn tha rung hỡi này những kẻ hiện hiện thiện hiền chế ngự điều ác chẳng nên kinh thường ái tham tội lỗi lơ vương quấn vào cảnh khổ miên trường đớn đau đấy bản dịch hòa thượng thích dưới đức dạ con đã đọc xong con có con xin kính mời vị kế tiếp ạ đảnh lễ đức thường tầm đức tịnh đại đức tự quý cô tu nữ và thân chào quý thì dạ đạo tràng có bây giờ tự nhiên xin kệ kinh pháp cú số 218 ê quam vô cha na hi ba ba tham ma thánh nha ta mà tăng lô phô tham mô cha chi răng đúng kha và ran tha dung Evam bo burisa hi pa ba tham ma thamma ta matang lo po a tham mo cha chỉ rằng đúng kha và tham tha dung e quan phô budi ma atanh nhá tà mà tăng lô phụ ác tham mô chá chi rằng đúc khà giác rằng tha dùng vậy người hãy nên biết không chế ngự là ác chớ để tham phi pháp làm người đau khổ dài khổ thơ hòa thượng thích minh châu hỡi này những kẻ thiện hiền chế ngự điều ác chẳng nên kinh thường ái tham tội lỗi lỡ vương cuốn vào cảnh khổ miên trường đớn đau phổ thơ hòa thượng giới đức dạ cảm ơn à. chị đã nông đọc các bài và dạ, bây giờ à, mời nhung phạm nhung phạm có cái kinh pháp cú chưa dạ bây hôm nay nhắc mới cho nên là à, tự nhiên không biết âm thanh nó như thế nào nữa. rồi hồi nhân phạm nhé ừ, dạ sa tu cô tuệ duyên ạ nam mô bút thai á nam mô thăng mai á nam mô sang khai á con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo ân đức phật ân đức pháp ân đức tăng con kính đảnh lễ thượng tọa minh hạnh đại đức tuệ đức đại đức tịnh đạt cùng chu tôn đức hiện diện trong đạo tràng con kính lễ quý bà quý cô tu nữ con kính lễ cô tu nữ như pháp cô tu nữ tuệ duyên con kính chào toàn thể đạo tràng con con xin ôn bài câu pháp cú số 248 ạ. Con xin cảm ơn cô Dạng Đông đã cho bài ạ. Con xin cảm ơn đại tràng đã cho tín hiệu. Ewangfo Purisa Chanahi Papa Thangma Asanyata Asanyata Matanglofo Athangmocha Chí Răng Đúc Khaya Răn Thá Dùng Ewangfo Purisa cha na hi a pa tham ma asan nya nya ta ma tăng lô phu ác thăng mô chá chỉ rằng đúc khai á rành thá dùng e quang phô purisa cha na hi pa pa thăng ma asan nya asan nya ta mặt tăng lô phô át thăng mô chá chỉ rằng đúc khai á rằng tha dùng vậy người hãy nên biết không chế ngự là ác chớ để tham phi pháp làm người đau khổ dài bản dịch của hòa thượng thích minh châu hỡi này những kẻ thiện hiền chế ngự điều ác chẳng nên khinh thường ái tham tội lỗi lỡ vương cuốn vào cảnh khổ miên trường đớn đau bản dịch của hòa thượng giới đức dạ con đã ôn xong bài ạ con xin vâng bích lại cho đạo tràng ạ Dạ sa thủ sa thủ kính cảm ơn nhung phạm Nam mô Bích Tha giá con thành kính đảnh lễ đại đức tịnh đạt cùng chư tôn đức vừa quan năm vào đạo tràng như pháp kính lễ quý bà quý cô tu nữ như pháp kính lễ cô tu nữ tuệ viên như pháp kính chào đạo tràng dạ cô hạnh kiểm có chút máy không cô có thể cầm mic được không cô cô có thể cầm mic được không cho như pháp một tín hiệu à Dạ cảm ơn cô Sang Đông cho à, như pháp bài học. Dạ trong khi chờ đợi bằng tay cô hạnh kiểm mà con xin được ông bà cầu phúc kinh số 248. Dạ cảm ơn đạo tràng cho như pháp biết được tín hiệu. Ê Phật ê quâm phô bồ đi sát cha na hi bà ba thầm ma a ma tăng lợ po a thầm mơ chắc chi răng đừng tha cha ranh tha dâm vậy hãy nên biết khâm cháy ngự là ác chớ để tham vi pháp làm người đau khổ dài và đây là bản chuyển ngữ của ngài hòa thượng minh châu quẩm phô bu trì xa cha na hi ba ba tham ma sanh nha ta mà tặng lô phô à thầm mô cha chỉ răng đúc kha và rảnh tha dùm hỏi này những kẻ thiện hiền chế ngự điều ác chẳng nên kinh thường ngại tham tàu lợi lỡ vương Cuốn vào cảnh khổ nguyên trường đớn đau Và đây là bản phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức Con thành kính đảnh lễ tri ân chi tôn đức Như Pháp kính cảm ơn Đạo Tràng Dạ xa thú mời cô hành kiểm nha Dạ Nam Mô Đức Tam Bảo Dạ con kính đảnh lễ ơn Đức Phật Con kính đảnh lễ ơn Đức Pháp Con kính đảnh lễ ơn Đức Tăng Dạ con kính đảnh lễ quý sư, con kính đảnh lễ quý cô tu nữ. Dạ con xin kính chào với đạo hữu trong đạo tràng. Dạ con xin đọc câu kinh pháp cú số 248. Ewam pho purisaccha na hi bà bát thầm mà á sanh nhá tà mà tàng lô phô á thầm mô chá chi rằng đúc khả giá đàn tha dùng bồ cha cha na hi ba ba tham tham ma ma ta lô a rằng đúc hạ gia rằng tha dùng vậy người hãy nên biết không chế ngự là ác chớ để tham phi pháp làm người đau khổ dài là bản dịch của hòa thượng thích minh châu Hỏi này những kẻ thiện hiền chế ngự điều ác chẳng nên khinh thường Ái tham tội lỗi lỡ vương cuốn vào cảnh khổ miên trường đớn đau là bản dịch có hòa thượng với đức và dạ con xin kệ ạ à. Ewambu Ewam Hobu Disa Chanahi Bà Patham Maha Asanyata ma tăng lô phô a tham mô cha chỉ răng đụng tha và ranh tha dùng dạ con trả bài xong rồi dạ con xin trả mít lại cho đạo tràng ạ dạ con xin cảm ơn đạo tràng Sa thủ sa thủ kính cảm ơn cô hạnh kiểm Nam Mô Bích Thai Giá Như Pháp Mến chào cô Trần Đạo và vào đạo tràng Cô Trần Đạo có thể cầm bích ôn bài không thì cho như pháp một bàn tay à một tín hiệu à dạ cảm ơn cô sẵn đông cho như pháp biết được tín hiệu cô trần đạo ơi mới vào có thể ông bài được không dạ mời cô trần đạo nghe dạ nam mô bích tha giá nam mô tham ma giá nam mô sanh kha giá con kính đảnh lễ thượng tọa minh hạnh đại đức kinh đạt đại đức tỷ đức cùng chư tôn đức tăng kính à, lễ cô tu nữ à, như pháp kính chào quý anh chị trong đạo tràng dạ cảm ơn quý vị cho biết tín hiệu nghe rõ con xin kể câu kinh pháp cú số à, à dạ hôm nay số 248 ạ Đề quang bô pi rì sa cha na hi Bát ba tham ma a à sang nha ta Mà tăng lô po a à tham mô cha chi răng đô kha và răng tha yun Vậy người hãy nên biết không chế ngự là ác Chớ để tham phi pháp làm người đau khổ dài đó là phổ thơ của hòa thượng thích minh châu e văn bô bi rì sa cha na hi ba ba tham ma a san nha ta mà tăng lô bô a tham mô cha chí răng thu kha và răng tha yun hỡi này những kẻ thiện hiền chế ngữ điều ác chẳng nên kinh thường ái tham tội lỗi lỡ vương cuốn vào cái khổ biên trường đớn đau đó là phổ thơ của hòa thượng với đức dạ con đã kể xong rồi cảm ơn uh, chị đặng đông đã hết bài dạ con xin gửi mít lại cho đạo tràng ạ Dạ, sa thủ sa thủ kính cảm ơn cô Sẵn Đắc, cô Trần Đạo. Dạ, cảm ơn cô Trần Đạo cho như Pháp biết được tín hiệu cảm ơn Quang Thanh Cảm ơn cô Sạng Đông cho như pháp biết được tín hiệu Sa thú, sa thú thành thai Chúng con thành kính lãnh lễ tri ân đại đức tự đức à, Từ bi hoan hỷ Tiên phong ông bài Pháp Quốc Kinh số 248 Như Pháp kính cảm ơn cô Trần Đạo, cô Hành Kiện, cô Nhung Phạm Cô Tô Nội Yên, cô Quang Thanh, cô Cảm ơn Pháp Nguồn Lào Cai và cô Sảng Đông đã hoan hỷ ông bài Pháp Quốc Kinh số 248 Dạ bây giờ thì cũng đã đến giờ học bài mới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 Nam mô ta sa ra bhagavato arahato samma sa Nam mô ta sa ra bhagavato arahato samma sa Nam mô ta sa ra bhagavato arahato samma sa hàng thiện tình mãi mê trần cảnh na nghiệp vướng bề nặng gánh lo toan ít khi tâm trì rảnh rang à não phiền kết buộc sẵn tham còn nhiều nghe tranh pháp như người được ngọc nghe pháp nhiều chư phật gợi khen hữu sanh trí tuệ vô biên đường đi sáng tỏ nhân duyên rõ ràng Thịnh Pháp Sư Đăng Đàn Thủy Cha Hoa Quỷ Nơi đây tâm đạo tinh thành Ngưỡng mong tranh Pháp thịnh hành Ngưỡng cầu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 dạ nam mô bút thai giá dạ à, con à, kính lễ à, chư tăng thường tọa minh hạnh và mến chào à, toàn thể quý vị đang có mặt ở trong diễn đàn pháp quốc kinh Để quý vị đợi cho tiếp xíu để uh, tình đạt copy cái này cho cô Nhật Quỳnh Dạ Đạo Tràng còn nghe được âm thanh của Đại Đức Tịnh Đạt không ạ? À? Dạ Như Pháp không nghe âm thanh của Sư Alo, Đạo Tràng có nghe Dạ con cung thịnh, dạ cảm ơn cô Tràng Đông Dạ cảm ơn Dạ bạch con cung thỉnh sư cầm mít trở lại à Con kính nhân mít đến sư à Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá các vị có nghe được âm thanh chưa ạ? nhà dạ, chắc có thể là bị ờ, bị sơ suất ờ, đụng trúng cái ờ, cái nút tắt mic và bây giờ các vị đã sẵn sàng thì chúng ta sẽ bắt đầu cho cái buổi sinh hoạt ngày hôm nay với câu kệ ngôn pháp cú số 249 <coughs> Arahang Samma Sambuddho Bhagava พุทธังภะคะวันตังอภิวาเดมิสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนามาสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆนามามิVà một lần nữa con xin cảnh lễ chư Tăng, Thượng Thánh Hành và Đức Đại Đức cùng chư quý vị đang ờ, có mặt ở trong diễn đàn Pháp Cú Kinh và dạ, ngày hôm nay ngày thứ sáu ngày 8 ờ, tháng 7 năm 2022 diễn đàn Pháp Cú Kinh chúng ta sẽ tiếp tục với câu kệ ngôn Pháp Cú số 249 ờ, Câu kệ ngôn Pháp Cú số 249 có nội dung như sau đa đa ti quê ya ta sát hằng ya tha ba sa đa năng cha nô đa ta yo cha mang cu pawati ba re sang ba na po cha ne na so di wa wa ra ting na so di wa wa ra ting wa sama thinh a ti ca cha ti đa đa ti quê ya tha sa thăng ya tha ba sa đa năng cha nô ta ta yo cha mang cu ti, bà rê sang ba ba pho cha năng na so ni wa wa ra tình wa sama tình a ti ga cha ti do tính tâm hỷ tâm loài người mới bố thí ở đây ai bất mãn người khác được ăn uống người ấy ngày hoặc đêm không đạt được tâm định do tính tâm hỷ tâm loài người mới bố thí ở đây ai bất mãn người khác được ăn uống người ấy ngày hoặc đêm không đạt được tâm định bản việt ngữ của ngài hòa thượng minh châu bản Việt ngữ văn xuôi của Ngài in đá trên đá chính thân. Quả vậy, mọi người bố thí tùy theo đức tin, tùy theo sự quan hỷ. Và tại nơi ấy, kẻ nào sanh tâm đố kỵ về thức ăn, nước uống của những người khác bố thí. Kẻ ấy không chứng được định tâm vào ban ngày hoặc là ban đêm dạ nam mô bút thầy giá Người ta bố thí do tin, do tâm hoan nghĩ hằng vinh pháp lành. Có người đố kỵ tị ganh, thức ăn, vật uống, dân dành tỳ kheo. Người như vậy rước khổ theo, đánh mất yên tĩnh tại, lại đều ác tâm. Bản Việt ngữ của Ngài giới đức và dạ, Nam Mô Bút Tha Giá câu kệ ngôn pháp cú à, số 249 mà chúng ta chúng ta đang học ngày hôm nay à, thì chờ cho tí xíu sẽ đi mất cái câu chuyện rồi trăm bốn mươi chín dạ câu ha kệ 209 à, nằm trong phẩm câu quế Malawaka Malawaka à, trước khi đi vào trong cái bài học ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tìm hiểu à, sơ lược về ngữ vườn của câu kệ ngôn pháp cú à, số 249 này. Dạ câu uh, đa đa ti quê yá tha sắp thân yá tha bá sa đăng bá sa đa đăng chà nô tá tha vô cha măng khu khô vát ti bà rê sang phát na phô chân nê na so ti wa wa ra tình hóa sama tình a atikachati à, chúng ta có câu là đa đa tí quê gia tha sát thân đa đa tí có nghĩa là bố thí quê thật vậy giá tha sắp thanh giá tha sắp thanh thì chúng ta có cái từ là giá tha cộng với lại sắp tha sắp thanh sắp tha có nghĩa là cái tùy theo cái niềm tin tha niềm tin giá tha sắp tha giá tha sắp thăng là tùy theo cái niềm tin yatha yatha yatha chano chano chúng ta có từ là yatha là tùy theo bát sa đan là sự quan hỷ hay là sự trong sạch yatha tha bát là tùy theo cái sự quan hỷ hay là tùy theo cái tấm lòng trong sạch của cái người cho đó nha yeah. Dạ. chano chano là người channel là người Gia thà Basa Tanang Channel Câu kế tiếp là Tát Tha Yo Cha Mang Phu Phawati Pare Sang Panapone Tát Tha Yo Cha Mang Phu Phawati cú ตัทธโยจะมังคุภวติตัทธะTát Thá tại nơi ấy Vô là người nào Chá là và Tát Thá Vô Chá Măng Cú Phawati Tát Thá là tại nơi ấy Vô người nào Chá và Măng Cú Ờ, măng cú ở đây chúng ta có cái từ đó là đố kỵ hay là bất mãn ừ, ở đây chúng ta dùng cái từ bất mãn nó rất là hợp lý à, bất mãn sự bất mãn trên măng cú tức là khi mà nhận từ bố thí của thí chủ mà sanh lên tâm bất mãn rồi dẫn đến khen chê ừ, kim măng cú tí là sanh lên sanh lên Sau tí là sanh lên sang sang po Parisang Panapojane Parisang Panapojane sang là của của người khác của những người khác của những người khác Pana Pochane Pana Pochane là thức ăn và thức uống Papa là thức uống Pochana là thức ăn thức ăn thức uống Pana Pochane Pana Pochana câu tiếp theo đó là na so di wa wa na so di wa wa ra tình wa sama tình atika chati na so di wa wa ra tình wa na so di wa wa ra tình wa so di นะโสดิวาวาระติงวาสมาติงอธิกchật tí Ná có nghĩa là không So là người ấy, người đó Đi qua có nghĩa là vào ban ngày Qua hoặc là ráp vào ban đêm Nó là không So là cái người đó đi qua là vào ban ngày và hoặc là ra tình vào ban đêm lý qua ban ngày và hoặc là ra practice ban đêm samathin adhigachati samathin là cái sự an tịnh samathin là sự an tịnh adhigachati là chứng được chứng được đạt được chứng được đạt được Dạ, như vậy thì à, chúng ta vừa sơ lược à, qua ngữ của câu kệ ngôn pháp cú à, số 100, à, 249 này. Và dạ, một lần nữa câu kệ ngôn pháp cú số 249 có nội dung như sau. đa đa ti về ya tha sa thân ya tha ba sa đa năng chano đa ta yo cha mang cu bhavati ba re sang ba na po cha ne na so di wa wa ra tình wa sa ma thinh a ti ga cha ti do tín tâm hỷ tâm loài người mới bố thí ở đây ai bất mãn người khác được ăn uống người ấy ngoài hoặc đêm không đạt được tịnh tâm tịnh dạ nam mô bút thai giá dạ cảm ơn ờ, cô nhật quỳnh đã hỗ trợ uh, boss bằng dạ nam mô bút thai giá câu kệ ngôn pháp cú số 249 này uh, có cái duyên sự liên quan đến uh, một cái vị tu trẻ tuổi tên là Tít Xá và cái vị tỳ khu Tít Xá này có cái là hay chê bai câu kệ ngôn pháp cú số 249 này có cùng với duyên sự với câu kệ ngôn pháp cú số 250 và nhóm câu kệ ngôn pháp cú này à, liên quan đến một cái vị nhà sư trẻ tên là Tích Xá quý vị còn nghe âm thanh rõ không ạ duyên sự uh, 200 uh, nhóm câu kệ ngôn này đó có duyên sự đó là một lần à, đức phật à, ngự à, ngự tại chetawana thì có một cái người thanh niên xin xuất gia vào trong giáo pháp tuy là còn tuổi còn trẻ mới xuất gia nhưng mà thanh niên này có một cái tật rất là lớn à, cái tật rất là lớn Ờ, vị tỳ khu này tên là Tiết Xá thì khi mà tỳ khu Tiết Xá đi khất thực đi dự các cái buổi lễ trai tăng hay là khi mà bàn luận đến những cái cái cái cái cái à, đợt những cái buổi lễ trai tăng lớn đó, thì à, tỳ khu tý xá này thường à, phát những cái lời nói không có được tốt đẹp như là cái việc mà chê đánh giá về cái cái thức ăn thức uống mà cái thí chủ bố thí như là cái thức ăn này á sao mà nguội quá cái thức ăn khác á sao mà nóng quá yeah. Dạ. đã là một cái người à, tu sĩ xuất gia trì bình khất thực sống nhờ sự cúng dường hậu độ của người cư sĩ phật tử nhưng lại có những cái hành động lời nói không có được chính chắn như là cái việc mà đưa ra cái nhận định xem xét đánh giá và thường nó là những cái lời nói tiêu cực nhưng mà khi mà nói về gia đình quyến thuộc cũng như là cái cái à, cái lai lịch của mình đó thì tỳ khu tý xá luôn luôn lúc nào cũng tân bốc cũng tốt đẹp giống như là mình xuất phát mình xuất thân từ một cái gia đình quyền quý cao sang mình xuất thân từ một cái gia đình giàu có quý tộc cho nên á, cái tật này á, là cái người quen ăn ngon cái người quen thưởng thức những cái món ăn được chăm chút kỹ lưỡng cho nên khi mà vào xuất gia rồi đó thì à, gặp những cái thức ăn mà phải đi khất thực có lúc được cái món này có lúc được cái món kia thì không có bằng lòng hay là sự cúng dường của ông cấp tu độc bà quý sơ kha cũng không có bằng lòng thì à, ông á, thì cụ tý xá xuất gia thì xuất thân thì rất là xa cho nên mọi người cũng không biết cái thật hư như thế nào nhưng mà thấy cái thái độ thì nhiều cái à, vị sư cũng như là phật tử cư sĩ cũng không có bằng lòng cho nên bây giờ quyết định đó là cử người để mà đi về cái quê của ông đó xem xong xem xem cái gia thế của ông như thế nào để điều tra cái cái đời sống của ông như thế nào mà bây giờ ông có cái tật lớn quá thì sau một cái thời gian đó đi tìm hiểu đó thì biết rằng cái vị tỳ khu tiết xá này đó xuất thân rất là bình thường không phải là con của dòng dõi vua chúa hay là có bà con quyết thống với người giàu có quý tộc mà là chỉ một cái người dân bình thường và cha của tỳ cú tít xá là một cái người gác cổng gác cổng làng gác cổng thành một cái xuất thân rất là bình thường nhưng mà để che đi cái thân phận bình thường của mình đó thì à, Tỳ cụ Tí xá đã có những cái thái độ như vậy có thể rằng tỳ cứu Tí xá nghĩ rằng dùng những cái thái độ như vậy đó để cho người khác không có xem thường mình và cũng như là che đi cái thân phận bình thường của mình thể hiện rằng mình là người à, sành về ăn uống mình là người có kiến thức về ăn uống cũng như là mình là người quen ăn uống cao sang quyền quý và một cái lý do nữa đó là do cái tập hay là cái thói quen của nhiều đời nhiều kiếp trong quá khứ đã là như vậy ở cái tập này thấy uh, à, suy nghĩ rằng không quá là khó để mà chúng ta bắt gặp ở trong cái cái đời sống của mình hiện tại bây giờ ngay cả ở trong cái hàng xuất gia tu sĩ và nhiều hơn hết đó là những người tại gia tu sĩ nhất là những người thân quen những người mà thùng rỗng kêu to hay là tỏ vẻ khoác lác nhưng mà thật chất thì cái người đó không có được là như vậy thì cái câu chuyện này à, được à, bàn tán và trình lên Đức Phật tại sao Tiết Xá lại có cái cái thói hư tật xấu này có cái tật mà đã nếu như là người cư sĩ thì à, đã khó coi rồi đã ít cái người giao du rồi ít có người tiếp xúc ít có người làm bạn rồi mà bây giờ là một người xuất gia tu sĩ nữa thì thiệt là là là là là, là không có chịu được Ừ. quý vị tự nghĩ coi một cái người xuất gia mà chê bai về thức ăn thức uống nhất là cái thức ăn đó là được sự cúng dường chứ không phải là công sức của mình làm ra thì quý vị nghĩ coi dần dần đó nó sẽ ảnh hưởng không chỉ cho cái cá nhân của vị đó không mà ảnh hưởng luôn cho cả một cái tập thể cho cả một cái ngôi chùa khi mà nhắc đến cái ờ, cái vị đó nhắc đến cái ngôi chùa của vị đó đang ở thì ta nghĩ ngay đó là à mấy ông sư mấy ông thầy đó người ta đem đến ta dân cúng cúng dường mà ăn uống cũng khen chê ừ. khen chê cái tập khen chê ở đây đó nó không phải trừ trường hợp đó là những cái vị bị bệnh à, những cái vị à, không có không có quen những cái thức ăn quá cay quá mặn quá ngọt còn cái cách mà ở trong cái bài kinh pháp cú này đang đề cập đến là là cái cách khen chê tùy ý muốn thể hiện muốn khoác lác chứ không phải là khen chê để mà góp ý cái việc khen chê để mà góp ý cho người thí chủ hay là cho cái món ăn nó được tốt đẹp đó là những cái đóng góp ý kiến còn cái sự khen chê mà nói về cái chê bai đó mà để cho nó không có mang cái tính góp ý mà để cho mình à, thể hiện mình là người sành ăn thì không có chấp nhận được ngay cả cái người đời cư sĩ huống chi là một cái vị xuất gia tu sĩ thì cái câu chuyện này đó à, ở trong chư tăng cũng như là trong tín đồ phật tử không có đồng ý cho nên đem lên hỏi đức phật hỏi đức phật cái lý do tại sao và xin đức phật ngài có cái những cái lời chỉ dạy đối với cái vị tỳ khu tứ xá này thì à, lúc đó đức phật ngài à, ngài nói với các à, hội chúng rằng á tỳ khu tứ xá này có cái tật hay khoe khoang hay khoác lác hay chê bai bất kể cái lý do gì nó không phải nó xuất phát từ trong cái đời này không mà ở trong quá khứ đã từng có như vậy nó từng có như vậy và Đức Phật ngài nhắc lại cái kinh bổn sanh liên quan đến cái tích chuyện đó là à, tên là tên là Kata Haka ừ. liên quan đến chuyện Kata Haka thì cái trích chuyện này cũng khá dài cho nên tình ờ, đạt cũng xin được tóm tắt cái này một tí xíu đức phật ngài kể rằng ở trong quá khứ đó có một cái lần nọ cái muôn kiếp nọ đó cái tỳ khu tý xá này là một cái người con của của của ờ, người ờ, phục vụ nhưng mà sanh ra lớn lên đó, thì đồng trang lứa với một cái vị như là hoàng tử hoàng tử hay là hoàng tử là con của một cái nhà quý tộc à, con của nhà quý tộc chứ không phải là hoàng tử ừ. thì trong nhà ông triệu phú ông cũng có một cái người con và trong cái người phục vụ á, thì cũng có một cái người con thì hai cậu con trai này sanh ra và lớn lên nó cùng trang lứa với nhau thì khi mà chơi cũng chơi chung học thì học ké cái người à, cái người à, con của người triệu phú thì được học bài bản lớp lan đàng hoàng thì cái câu cái cậu bé con người, người nô tỳ đó thì được học ké theo cho nên cái học ké tuy vậy nhưng mà lớn lên nó cũng thành tài cũng ờ, văn võ song toàn cũng thành tài nhưng mà anh ta lại nghĩ rằng á, cái tài của mình á, mình ờ, mình đem phục vụ bằng lòng chủ á, thì chủ giữ chủ khen chủ thưởng còn mà không bằng lòng á, thì bị đuổi bị đánh bị đập cậu ta nghĩ rằng cuộc sống của mình nó không có nó không có ổn định nó bấp bênh bây giờ nhiều dùng cái cách gì mà không không muốn làm mà muốn có ăn mà được hưởng thụ mà không muốn làm mà, mà lại muốn có ăn đó ừ. thì anh ta biết rằng gia đình của nhà triệu phú mà anh ta đang ở đó có một cái mối thân giao với một cái gia đình triệu phú ở biên địa cách đó rất là xa và anh ta tự ý của mình à, dàn dựng một cái <clears throat> một cái mưu mẹo là viết một cái lá thư kết giao kết thân xuôi gia giữa hai gia đình và anh ta cầm cái lá thư đó để mà cưới cái cô con gái của gia đình triệu phú ở xứ biên địa thì à, anh ta đến đó và thành công với lại cái mua của mình và trở thành cái người con rể sống ở đó giàu sang phú quý có vợ đẹp rồi anh ta lại à, dở cái thói chê bai ý rằng mình là con của nhà bá hộ ở trung tâm thị trấn ở thành phố đi về cái xứ quê vùng quê rồi biên địa thì anh ta hay khen hay chê những cái thức ăn thức uống ở cái thứ đó nha yeah. và cuối cùng thì à, anh ta cũng không có che giấu được anh ta cũng không có che giấu được và cái câu chuyện đó à, cái câu chuyện đó được cái kết thúc bởi một cái câu kệ như thế này mỗi khi mà anh ta khen anh ta chê thức ăn đó thì cái cô vợ đó cô đọc cái cái cái câu này anh ta liền biết anh ta liền biết cái thân phận mình bị bại lộ là khoe khoang khoác lác lung tung đã qua xứ lạ ai lùng mà lo hại thai bị kẻ theo dò cá tá cá ăn no đi nò thì đức phật ngày kể lại cái câu chuyện quá khứ trong cái trong cái cái tiền bốn sanh đó là tỳ khu tí xá này cái tật này đó đã từng có trong quá khứ rồi hay chê bai người khác hay chê bai món ăn món thức uống bất kể đó là lý do gì và cái hậu quả của cái việc chê bai nhất là cái người tu sĩ đó, xuất gia đó mà họ dụng vật thực một trong bốn món vật dụng và kể cả bốn món vật dụng luôn mà không có cái sự quán tưởng không có cái sự tu thúc không có cái sự đó là um, chấp nhận mà có cái lời chê bai sanh cái tâm bất mãn thì đức phật ngài nói rằng ở trong câu câu về này là thiền định hoặc là minh sát đạo quả không phát sanh đến vị ấy nếu vị nào cảm thấy hổ thẹn vì được người khác chân cúng ít hoặc nhiều, thô đạm hoặc thanh quý hoặc không được cúng dường sau khi mình đã dâng phần mình cho người khác thì thiền định minh sát đạo quả không phát sinh đơn vị ấy cái điểm này đó thưa quý vị rằng à, ở trong đời sống của người cư sĩ đó à, đời sống của một vị xuất gia tu sĩ đó bên cạnh cái phần mà giới luật hành trì giữ gìn cho một cái đời sống phạm hạnh không bị lem ố không bị hư hoại thì có những cái phép mà cần phải tu tập đó gọi là à, bốn à, cái giới thanh tịnh hay là tứ thanh tịnh giới chatupariya sutti sila nói về cái giới luật và Timocá mà vị tỳ kheo cần phải gìn giữ cái thầm hạnh của mình nói về cái việc mà tu tập thu thúc à, lục căn nói về cái việc mà nuôi mạng một cách chân chánh và cái cuối cùng đó là nói về cái phép quán tưởng thì trong cái phần mà quán tưởng đó đó là một cái sự cần phải thực tập và ghi nhớ hàng ngày bởi vì à, pháp quán tưởng đối với bốn món vật dụng căn bản là y phục là vật thực là chỗ ngủ là thuốc chữa bệnh đó nếu như không có cái sự quán tưởng không có cái sự uh, ghi nhận sử dụng bốn món vật dụng này để là cái nhu cầu nuôi mạng là cái nhu cầu để mà che thân tránh ruồi mũi rắn rít tránh cái nóng lạnh thì cái vị đó được xem là cái vị mắc nợ và không có không có được cái sự an vui an tịnh trong cái ngày hôm đó cho nên đối với một cái vị à, xuất gia tu sĩ nó quý vị thấy rằng à, có nhiều cái chúng ta không nói là cái ràng buộc nhưng mà có nhiều cái cái sự cần phải ghi nhớ về cái pháp tu tập không đơn thuần giống như là người tại xa cư sĩ đó chúng ta gìn giữ ờ, ngũ giới để chúng ta có được một cái đạo đức căn bản cũng như là tạo cái phước báo cho mình rồi chúng ta nghe pháp chúng ta tu thiền chúng ta làm phước các công đức cái đời sống tại người xuất gia tu sĩ đó nó không phải là như vậy mà liên quan đến cái việc đó là gìn giữ phạm hạnh cho được trong sạch và thu thúc trong cái đời sống phạm hạnh ở thu thúc ở đây à, cần phải được thực hiện qua cái cái pháp tu tập và qua cái đời sống bình thường đối với một cái vị xuất gia tu sĩ mà các quý vị à, chúng ta tiếp xúc chúng ta nhận định đó có một cái câu nói mà thường các vị hay nói cho vui đó tức là xuất gia mong sao trở thành một cái ông sư đúng nghĩa là mừng lắm rồi một ông sư đúng nghĩa là như thế nào à, các quý vị phật tử chúng ta đi chùa chúng ta tiếp xúc đó cho dù đó là một cái người không có học vấn nhiều không có tinh thông về trong giáo lý nhưng mà cái vị đó giữ cho mình một cái hạnh là một vị tỳ kheo được xuất gia trong giáo pháp của Đức Phật và luôn giữ cho mình cái cái sự trong sạch về cái phẩm hạnh giới đức và cái vị này có một cái pháp tu tập thu thúc à, biết quán tưởng về bốn món vật dụng biết uh, tri túc ở trong bốn món vật dụng biết thu thúc ở trong cái lục căn à, mắt tai mũi lưỡi thân ý thì bấy nhiêu đó thôi quý vị quý cái vị đó biết chừng nào còn như, nếu như là cũng là cái vị như vậy nhưng có được cái khả năng thuyết giảng dẫn dắt cái người phật tử dẫn dắt chỉ dạy cái người khác đi theo con đường của đức phật thì càng quý hơn nhưng mà căn bản phải là cái vị à, có được cái phẩm hạnh trong sạch phải là cái vị biết cái phương pháp à, thu túc và tri túc trong bốn món vật dụng thì như vậy đó à, đó là một cái vị xuất gia tu sĩ mà được được cho rằng đó là trở thành một cái ông sư chân chánh à, vậy là quý lắm rồi trong trường hợp này à, câu kinh pháp cú số 249 đó mà chúng ta đang học đó à, chúng ta đang học đó do tính tâm hỷ tâm loài người mới bố thí ừ. thì các cái cái việc mà bố thí hậu trì cho cái bậc xuất gia của người cư sĩ đó phải nói rằng là đó là Đức Phật ngài từng tuyên bố mạng mạch của Phật giáo có được duy trì có được lớn mạnh và bền vững hay không là do cái cái sự lớn mạnh phát triển của của tứ chúng mà chúng ta có thể nhận định rằng đó là nam người nam xuất gia người nữ xuất gia người nam cư sĩ và người nữ cư sĩ bởi vì hàng xuất gia tu sĩ mà không có được sự bảo trợ hộ trì giúp đỡ của người cư sĩ hộ pháp á, thì thì cái người xuất gia cần phải làm thêm cái công việc để mà nuôi màng thì thời gian đâu nữa mà mà mà trao dồi kinh sách giáo lý hay là thời gian đâu nữa mà tu tập còn người xuất gia cư sĩ mà thiếu hình bóng của những người à, những người cư sĩ mà thiếu hình bóng của người xuất gia thì còn gì gọi là Phật pháp nữa còn cái gì để mà mình hậu độ để mà mình nương tựa nữa cho nên cái vai trò của người xuất gia và người tại gia cư sĩ đối với việc mà gìn giữ hay là phát triển Phật pháp đều quan trọng như nhau và để cho cái người cư sĩ Phật tử có được cái đức tin nơi tam bảo là một cái việc làm cực kỳ là khó chứ không phải dễ bản thân cái người đó có duyên lành với Phật pháp là một lẽ nhưng cái hiện tại cái nơi mà cái vị cư sĩ đó đến để mà tiếp xúc để mà học hỏi để mà nương tựa đó cần phải là cái nơi à, đủ để mà giữ vững cái lòng tin cũng như là phát triển cái lòng tin thì như vậy mới có được cái sự ờ, lâu dài bền vững còn trong cái việc uh, duyên sự này đó giống như là một cái nơi nào mà có một cái vị cá nhân như là cái vị tỳ khu tứ xá này thì phải nói rằng rất là khó khăn để cho nội bộ hội chúng đó có được cái sự an tịnh không riêng gì cái bản thân của vị tỳ khu thứ sáu không mà luôn cả cái hệ hội chúng đó cái đạo tràng đó tăng ni phật tử đều cảm thấy rất là khó để mà an tịnh bởi cái một cá nhân như vậy ừ. cho nên ờ, cái việc mà thọ dụng bốn món vật dụng cái cách mà cái vị xuất gia tu sĩ mà thọ dụng bốn món vật dụng nó không đơn thuần là chỉ là hưởng thụ hay không đơn thuần chỉ là sử dụng mà Đức Phật ngày chỉ cho cái cách dùng mà không có bị gọi là kẻ mắc nợ sử dụng bốn món vật dụng y phục thực phẩm chỗ ngủ và thuốc men à, như là một cái người à, chủ chứ không phải như là một người mắc nợ đó là phải có cái sự quán tưởng phải có sự ghi nhận rằng à, bốn món vật dụng này là cái nhu cầu thiết yếu để duy trì cũng như là tránh những cái rủi ro những cái tai hại từ cái môi trường bên ngoài cho cái đời sống được sự an vui chính vì cái được sự an vui của cơ thể này nó vẫn là cái nền tảng là cái nguồn làm cho cái tâm tinh thần có được cái sự an vui cơ thể khỏe mạnh kiền tráng thì tinh thần cũng được sự khỏe mạnh kiền tráng uhm, trong cái nội dung câu pháp cú cũng như là duyên sự phúc cái duyên sự câu kệ ngôn này đó yeah. à, ờ, ngay cả người cư người xuất gia để ý nhiều hơn nhưng mà ngay cả người đời cư sĩ thì chúng ta cũng cũng cũng cũng cũng cũng cũng nhớ cái bài học này à, một cá nhân có thể ảnh hưởng đến rất nhiều người và lỡ như mà chúng ta gặp cái tình huống này ở trong bất kỳ một cái hội chúng hay là một cái ngôi tam bảo mà chúng ta đang nương tựa chúng ta đang à, tiếp xúc để mà học hỏi giáo lý kinh điển thì lỡ như trong cái hội chúng đó trong cái nội bộ đó có một cá nhân là người xuất gia mà có cái tật như thế này hay là có cái tật làm cho những người khác khó chịu đó thì cũng mong rằng quý vị hãy thông cảm và cũng như là khéo tác ý để mà mình không mất cái cơ hội học Phật pháp không mất cơ hội học Phật pháp thì chúng ta đang giữ cho mình một cái cơ hội là gặp Phật pháp ở trong tương lai bởi vì cái tâm mà bất mãn nó sanh lên nó làm cho mình không thiết tha với Phật pháp thì cũng vô tình là chúng ta cắt đi cái cơ hội gặp Phật pháp trong tương lai cho nên à, nói là nói như vậy đó là tịnh đạt muốn à, nói thêm bởi vì trong thực tế thì chúng ta là phàm phu thì chúng ta rất là dễ bị nhận định của cái phàm phu xã hội định kiến của xã hội hay là cách kinh nghiệm của xã hội nó ảnh hưởng rất là nhiều để mà có được cái sự khéo tác ý tránh đi những cái cái rủi ro phải nói rằng cần phải khéo tác ý liên tục chứ rất là rất là dễ có những quý vị thấy rằng ở trong cái à, ở trong cái à, cái thời gian thịnh suy của của bất kỳ một cái công ty hay là có bất kỳ một cái môn phái hay là nói về Phật pha Phật giáo hay là các cái chùa tự viện nào của nó cũng vậy lúc mà đương thời thịnh á, cái gì cũng tốt hết trơn nhưng mà qua cái chiều dốc mà suy rồi đó thì tùm lum chuyện nó xảy ra mà trong đó là cái sự bất mãn nó xảy ra trước tiên bất mãn bất đồng ở trong nội bộ bất mãn bất đồng từ cái phía bên ngoài à. cho nên nếu mà mình á là người trong nội bộ hay là mình từ người là người từ bên ngoài mà gặp những cái cái hoàn cảnh này thực sự ra tới quý vị rằng chúng ta hết hại hết sức là thông cảm bởi vì à, phàm phu cá tánh khuynh hướng mỗi người mỗi cái khác nhau hết và chúng ta không có khả năng để mà thay đổi suy dịch chuyển cái tâm tánh của người đó thì chúng ta hãy kéo tác ý để mà chúng ta không có bị cuốn vào bởi cái tật cái tối hư của người đó mà làm mình bị phiền não mình bị mất cái cơ hội học pháp mất cái cơ duyên với Phật pháp thì nó nó uổng lắm nha yeah thì uh, qua cái câu ờ, kệ ngôn pháp cuốn số 249 này cũng như là cái ý nghĩa ý nghĩa câu kinh này tinh này xin được chia sẻ và được xin được uh, kết thúc tại đây và dạ, kính uh, tri ân chư tăng và tất cả quý vị đã tham gia diễn đàn pháp cú kinh và dạ, cầu chúc cho quý vị là tất cả chư tăng tất cả quý vị được sự an vui tấn hóa và dạ, nam mô bút thầy giá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 บวตสัพมังกลังกระคันตุสัพเดวัตสัมธรรมานุภาเวนสดาสัจจิวันตุเต บวตสัพมังกลังกระคันตุสัพเดวัตสัมสังขานุภาเวนสดาสัจจิวันตุเต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 Chúng con kính kiêu thượng tòa minh hạnh đại đức tịnh đạt, đại đức tuệ đức cùng chư tôn đức đã hoàn rung chứng minh cho chúng con được thọ trì quy giới ông bài và học pháp. Và chúng con kính trang chư đại đức tăng kính mời quý Phật tử vùng cảm dân hồi hướng. Gia đề quá ta sanh ti vi ha ra qua si ni Thu pe ga re bồ thi ga re ta hình ta hình ta tham ma đa đề na pha hoàn tu vu chi ta so thiên cá ròn tệ tha quý hà ra măng đa lê thề ra cha mát cha na quá ca cha biết ca vô sarami ca đa na pa ti upa sa ca gama cha đề sa ni gama cha ít sa ra sabbana puta sukhita pa